Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của công ty cổ phần dịch vụ đồ cúng tâm linh Nên cúng khai trương trong nhà hay ngoài sân mới đúng Cúng khai trương trong nhà hay ngoài sân Theo quan niệm dân gian từ xưa đến nay của người Việt Nam ta Quán cà phê, cửa hàng, shop, tiệm tóc, công ty, nhà xưởng vân vân đều nằm trên một vùng đất do vị thổ thần nơi ấy cai quản, nên khi cúng khai trương đều làm lễ xin phép thổ thần để được các vị thần linh phù hộ cho việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió. Nhưng nhiều vị khách hàng còn thắc mắc rằng cúng khai trương trong nhà hay ngoài sân là đúng. Sau đây, đồ cúng tâm linh sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi này nhé. mâm cúng khai trương gồm những gì? Để cúng khai trương, ta cần chuẩn bị những lễ vật cúng khai trương bao gồm mâm ngũ quả, xôi ba đĩa, nước trắng ba chén, nước chè ba chén, nến hai cây, trầu câu một đĩa, lễ vàng mã một bộ, gà luộc một con, đầu heo quay luộc một cái hoặc một con heo quay sữa, một bát hương, một bát gạo, mầm cúng khai trương nên đặt trong nhà hay ngoài sân cúng khai trương trong nhà hay ngoài sân là thắc mắc của rất nhiều người đang chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này thực tế các bàn cúng khai trương đều nằm ở ngoài sân hoặc vị trí trước cửa chính công ty cửa hàng hay tiệm shop nơi đặt mầm cúng còn phụ thuộc vào hướng đối với người đứng đầu tất cả các hướng đặt và vị trí đặt mâm cúng đều nhằm mục đích mang lại sự thuận lợi, may mắn cho công ty, cửa hàng, nhà xưởng, vân vân. Vậy tại sao cúng khai trương lại cúng ngoài sân? Sở dĩ cúng khai trương ngoài sân là vì lễ cúng này để khai báo với các vị thổ thần và những vị thần linh cai quản trong khu vực nó cũng có ý nghĩa giống như lễ ra mắt, lễ tân gia, tức là mâm cúng này mang mục đích chào hỏi, khai báo với các vị thần có trách nhiệm cai quản trong khu vực. Người ta tin rằng đầu xuôi đuôi lọt, nhờ lễ cúng này công việc làm ăn buôn bán, các hoạt động giao dịch sau đó sẽ rất xuôi chèo mát mái. Do đó, bạn nên chuẩn bị thật kỹ lưỡng cũng như mâm cúng, chứ đừng chỉ quan tâm đơn thuần là cúng khai trương ngoài sân hay trong nhà.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 con lạy chín phương trời mười phương chư phật chư phật mười phương con kính lạy quan đương niên hành khiển thai tuế đức tôn thần con kính lạy các ngài bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương con kính lạy các ngài ngũ phương ngũ thổ lòng mạch tài thần định phúc táo quân chư vị tôn thần con kính lạy các thần linh cai quản trong khu vực này tính chủ chúng con là tên tuổi, hiện đang ở tại địa chỉ. Hôm nay là ngày tháng 5, tính chủ con thành tâm sắm sửa lễ, quả cầu lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, lòng thành tâu rằng tính chủ con này muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh hoặc sản xuất phục vụ nhân sinh, phục vụ sinh hoạt. Do đó chúng con chọn được ngày lành tháng tốt, sắm xính lê vật, cáo ý tôn thần dân cùng bách linh cuối mông soi xét chúng con xin kính mời quan đương niên quan đương cảnh quan thần linh thổ địa định phúc táo quân cùng các ngài địa chúa long mạch cùng tất cả thần linh cai quản khu vực này linh thiền giáng hiện trước hương án thụ hưởng lễ vật chứng giám long thành Cuối xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông, làm ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến, cần gì được nấy, nguyện gì cũng thành. Tính chủ, chúng con mời các vị tiền chủ, hậu chủ cùng chư vị hương linh, y thảo, phụ mộc, ngụ trong khu vực này. Xin hãy tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì cho tính chủ con làm ăn gặp nhiều may mắn, chúng con lễ bạc thành tâm